Xin chào tất cả anh em cái video ngày hôm nay tôi à, vào giới thiệu cho anh em về một cái bộ đồ chơi tài xỉu cái bộ đồ chơi tài xỉu này nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu ở bất kỳ những sân chơi nào Đấy. hay là cái sòng suối nào thì là anh em chỉ cần sử dụng được cái bộ đồ chơi này em chơi thì là nó có tỷ lệ thắng lên tới 90 phần trăm nha anh em thì cái bộ đồ chơi tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái tài xỉu bò dung Đấy, tài xỉu bò dung tài xỉu báo dung này thì à, tôi bao cho anh em nam châm không hít nước muối nổi Đấy, dọi đèn thì trong 90 phần trăm gần như một trận cái bộ đồ chơi này bên tôi còn uh, cung cấp rất là nhiều những cái đồ chơi khác như của bộ tài xỉu hay bầu cua Đấy, sóc đĩa game nói chung là tất cả những cái đồ chơi cờ bạc anh em nào mà cần tư vấn anh em nào cần liên hệ thì anh em cứ uh, alo cho tôi hai cái số điện thoại trên màn hình Đấy, để anh em được tư vấn về những cái đồ chơi mà nó giúp cho anh em đi chơi thì anh em có hiệu quả cao Tôi ờ, nói sẽ nói qua cho anh em những anh em nào vẫn chưa biết về cái đồ chơi này ờ, chưa biết về cái tài ờ, đồ chơi tài xỉu có dung xem hết video rồi anh em cảm nhận và anh em đặt đơn hàng thì anh em cứ alo cho tôi Đấy. thì cái và giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này nó chính là cái tài xỉu báo dung bốn mặt thì cái bộ tài xỉu có dung bốn mặt này nó chỉ có duy nhất một hột thôi đấy một hột thì chơi như thế nào để anh em vào anh em có thể chơi được thì thứ nhất là anh em có thể anh em làm cái đấy tự anh em có thể cảm nhận cái nội dung của nó để anh em có thể cân cửa cân làng để anh em có thể uh, làm sao nó những cái uh, tốt nhất nó về mình à, thứ hai nữa là anh em có thể đưa cái hột này vào sân chơi để cho anh để cho người ta lắc mình ở ngoài mình cảm nhận độ dung và mình sẽ đánh theo cái cảm nhận của mình thì cái bộ đồ chơi này chơi như thế nào và cái cách sử dụng của nó làm sao thì bây giờ tôi vào tôi sẽ cũng sẽ nói luôn nói luôn cho anh em này cái bộ cái bộ à, tài xỉu vô dung bốn mặt này nó nó dung cho anh em để cho anh em biết được đó chính là mặt nhất thì nó dung một cái mặt nhị nó dung hai cái mặt ba mặt bốn là không dung đấy còn mặt năm dung ba cái mặt bốn dung sáu cái đó thì cứ cái độ dung này như vậy thì là anh em sẽ cảm nhận cái độ dung Đấy, anh em cảm nhận được bốn cái dung thì là nó có mặt lục mặt lục thì anh em sẽ đánh tài rồi đúng không Đấy, rất là đơn giản thôi còn mặt nhất thì là dung một cái thì là anh em đánh xỉu Đấy cũng rất là đơn giản tất nhiên là có sẽ có tỷ lệ phản rồi đấy nhưng mà phản trong tài xỉu thì anh em phải phải nhận thôi cơ sở tôi thì đảm bảo luôn cho anh em là uy tín là số 1 nhé không có lừa đảo hay là không có bất cứ một cái với những anh em nào mà đang thua tha dạ, tôi bà tôi sẽ test cho anh em cái bộ đồ chơi à, tài xỉu có dung bốn mặt này nhé thì uh, trước tiên và tôi sẽ test cho anh em cái à, dọi đèn đi nhé Đấy, test cho anh em dọi đèn thì cái bộ bốn mặt này cái quan trọng nhất của nó đó chính là cái dọi đèn cái dọi đèn của nó nó tới 80 đến 9 à 85 đến 90 phần trăm gần như là hột trợ nha anh em nhé đây là cái chip báo dung này đấy, cái chip vào dung của mặt đấy thì là anh em đến sân chơi thì anh em cứ lắp hai quả pin này đấy, rồi thì anh em bật cái nút này lên đó là khởi động máy rồi thì là anh em đúc trong túi quần hay đúc trong quần xì hay là đúc trong bất cứ ở đâu để anh em cảm nhận được cái độ dung của nó tốt cái máy này dung rất là êm nên là cũng à, anh em cũng phải để cho nó tiếp xúc vào da thịt của anh em thì nó cảm nhận cái độ dung của nó dễ hơn đó thì bây giờ tôi bà tôi test cho anh em này tất nhiên là test yeah, test cho anh em nam châm nước muối dọi đèn đủ cho anh em luôn nhé Đấy, thử cho anh em là dọi đèn này Đấy. này mặt nhất này mặt nhị này anh em thấy không trong gần như là hột trợ luôn nhé Đấy cực kỳ trong cực kỳ đẹp luôn này em thấy không quá là đẹp luôn nhé Đấy. Để thử cho anh em hỗ trợ này không cũng khác gì đâu không khác gì cả nhé rất là đẹp cho anh em Đâu, vừa thử cho anh em ờ, thử cho anh em nam châm này hai hột này hột trợ này chúng ta à, hột này hột chính hột này hột trợ hai hột trợ này Đấy. nước muối này Đấy, em thấy không nước muối cũng vẫn là ok Đấy. rất là ok Đấy. thử cho anh em luôn xem là có cái hột này nó có phải là cái cái cái à, hột mà nó là hột bốn mặt hay không nhá tại vì vừa nãy tôi hơi nhầm một chút đây mặt 6 này đấy bốn dung đúng không em đấy bốn dung đấy thì là bốn dung thì là mặt sáu rồi đúng không tại vì là vừa nãy tôi hơi hơi hơi không để ý nên là anh em thông cảm ờ, tất nhiên là không có cái cái cái gì lừa đảo cả đây để cho anh em test lại cho anh em này đúng là cái hột này là thôi nhá bộ này đã Đấy. không dung rồi một hai ba bốn đấy năm rồi hai ba đúng không anh em mặt ba không dung này mật hai này hai dung này đúng không anh em đấy nó có lẽ là tôi không cần phải test đấy tại vì là test như thế này em cũng đã hiểu rồi đấy tại vì là đỡ mất tốn thời gian của anh em thì là tôi cũng test luôn thế này cho anh em để cho anh em thấy luôn không phải không phải để, nói chung là không phải lắc lắc làm gì cả đấy đây thử lên cho anh em 6 này bốn dung hai ba bốn đúng không anh em anh này nói thế nhỉ đây, mở cái hình cái nắp ra cho anh em này. Đó, cho nó dễ này mặt uh, 5 đây 5 nhé 5 là ba dung này đấy ba dung đấy, 5 6 thì anh em đánh tài nhé còn một này đấy một chỉ có một dung thôi đấy. rất là hiệu quả cho anh em tôi đảm bảo với anh em luôn khi mà anh em sử dụng được cái bốn mặt này anh em vào sân chơi ấy, thì thứ nhất là tăng tích thì là anh em đảm bảo luôn cho anh em là trừ trừ có trẻ hột ra thôi là anh em có thể vướng thôi còn những cái khác ngoài ra những cái khác là hoàn toàn ok Đấy, nam châm này nam châm này Đấy, này Đấy. 5 1 2 3 đấy rất hiệu quả đấy đây chính là cái bộ ờ, tài xỉu bổ dung bốn mặt mà nó có cái cách chơi và có cái hiệu quả chơi của tài xỉu nó lên tới 90 phần trăm cho anh em đấy anh em nào mà quan tâm anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu có dùng bốn mặt này thì anh em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình đấy, tôi là sơn tài xỉu ở bên xe miền tây anh em cứ lên cơ sở anh em lên giao lưu với tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi ở bên cơ sở tôi cung cấp cho anh em nhé đặc biệt là những em nào đang làm tay cái thì anh em có thể lên cơ sở tôi có cực kỳ cực kỳ nhiều hồ cho anh em để cho anh em lựa chọn anh em đi lắc cái cực kỳ hay ở bất kỳ những sân chơi nào nhé video này tôi làm đến hết chào tạm biệt các anh em